tiền điện tử tuần từ ngày 24 đến ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Như quý biết thì tuần qua à, thị trường tiền điện tử của chúng ta đi ngang với xu hướng là giảm giá là chính. Trong tuần thì chúng ta đã khớp lệnh mua ở vùng giá 392 395. Đấy, giá cũng đã lên đến vùng giá 4.300 cho chúng ta chốt lời. Thực ra chưa đạt target vì chúng ta chốt lời của 4.400 nhưng mà giá đã chạy 85% target mà thông thường giá chạy trên 80% thì chúng ta có thể xem xét chốt lời khi ra quay đầu hoặc là ít nhất chúng ta rời dừng lỗ về điểm hòa vốn với 50% target là vùng giá 41. À, ờ, có thể nói tuần qua thị trường tiền điện tử thì với BTC chúng ta giao dịch cũng khá là thành công. Hôm nay thì tôi uh, uh, muốn phân tích riêng. Uh, từ nay nhé thì tôi sẽ có một video riêng hàng tuần về thị trường tiền điện tử phân tích uh, nhóm top 10 coi và một số đồng coi nếu nó có những cái ờ, giao dịch đột biến ờ, trước khi phân tích ờ, xu hướng ngày thì tôi sẽ chỉ ra cái xu hướng dài hơn một chút để chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn để chúng ta biết là nên giao dịch theo phương pháp như nào cho phù hợp quan điểm của tôi thì thị trường tiền điện tử đã đã tạo đỉnh rồi và cái chu kỳ mùa đông của tiền điện tử đã đi được 1 phần 3 tức là từ tháng 1 đến giờ đến tháng 4, 4 tháng rồi. Thị trường tiền điện tử mỗi khi bước vào chu kỳ mùa đông thì thường kéo dài một năm. À, để cho quý vị có cái nhìn rõ hơn về thị trường tiền điện tử thì đây tôi có thống kê ra các chu kỳ của thị trường. Thì thông thường thì tiền điện tử chúng ta sẽ đi theo cái chu kỳ halving của BTC nhé. Thường là 4 năm thì thị trường sẽ chạm đỉnh. À, sau khi chạm đỉnh tầm 1 năm thị trường sẽ tạm đáy. ba chu kỳ trước thị trường đều đi như vậy luôn Đấy. năm 2 ờ, tháng 11 2013 này chạm đỉnh này thì 4 năm sau này tháng 11 năm 2010 ờ, tháng 12 năm 2017 này cũng chạm đỉnh này và tiếp tục 4 năm nữa này đấy tháng 11 năm 2021 này cũng chạm đỉnh này à, nói chung là xu hướng thị trường luôn chạm đỉnh loanh quanh đâu đó vào à, tháng 11 tháng 12 vào cuối năm và sau đó thì thị trường sẽ chạm đáy sau đó một năm đấy. Đây chúng ta có thể nhìn thấy này Thị trường chạm đáy vào tháng 1 năm 2015 này Sau 14 à, tháng này à, à, Cái chu kỳ trước nữa thì thị trường chạm đáy vào tháng 12 năm 2018 này Sau 12 tháng này Và chu kỳ này chắc nó cũng không có gì thay đổi Dự kiến thị trường sẽ giảm đáy vào uh, cuối năm nay Đâu đó rơi vào tháng 12 hoặc tháng 1 uh, năm 2023 Tháng 12 năm 2022 hoặc tháng 1 năm 2023 thị trường sẽ giảm đáy mỗi lần thị trường chạm đỉnh nhé thì thông thường giá luôn có xu hướng là điều chỉnh 85% so với đỉnh. Do vậy, uh, theo quan điểm tôi thì đối với các bạn holder thì có lẽ giờ này chúng ta nên nên nghỉ thôi. Giờ này từ giờ cho đến cuối năm tháng 12 không còn phù hợp với các bạn holder nữa và chỉ phù hợp cho các bạn uh, trader thôi. Các bạn đinh theo xu hướng uh, ngày, xu hướng tuần, xu hướng tháng thì có thể phù hợp. Còn đối với các bạn holder thì tôi nghĩ nên nghỉ còn tất nhiên là tôi nói chung về thị trường thị trường chung và những má coi tốt nhá còn những má ôn coi hoặc một số má coi rác mà đánh lên đánh xuống không thanh quản hoặc là diễn biến đi ngược thị trường chung thì tôi không nói <coughs> đó là bối cảnh thị trường chung thực ra thị trường ờ, của chúng ta có một yếu tố mà nó rất quan trọng đó chính là cái yếu tố ờ, lãi suất của thị trường thông thường thì thị trường tiền điện tử chúng ta tuy là một thị trường khai sinh lập địa sau nhưng mà khi tôi theo dõi chu kỳ à, thị trường tăng giá và thị trường giảm giá thì nó cũng khá là trùng khớp với cái biến động chu kỳ của lãi suất à, của Mỹ. Đó. Chúng ta biết là khi lãi suất à, thời gian vừa rồi đặc biệt là hai năm dịch bệnh thì có yếu tố rất lớn hỗ trợ thị trường. Thứ nhất là lãi suất xuống mức thấp ở mức 0%. Đó. Và thứ hai là dòng tiền dễ dãi, tức là các chính phủ ờ, bơm tiền cứu trợ và phát tiền cho người dân. Người dân không trong thời buổi dịch bệnh không ờ, có chỗ tiêu tiền thì đẩy mạnh tiền vào các kênh đầu tư rủi ro như là thị trường tiền điện tử này, thị trường ờ, chứng khoán này, thị trường bất động sản này, đẩy các thị trường tài sản tăng giá rất là mạnh. Nhưng hiện nay thì cái xu hướng đảo ngược thị trường, xu hướng đảo ngược của chính sách tiền tệ của Fed đã thay đổi lãi suất cũng đã tăng rất là mạnh Đấy, đặc biệt là trong hai tháng gần đây bon tăng rất là mạnh à, hai tháng gần đây bon tăng 130 điểm phần trăm Đấy, tăng gấp đôi do vậy thì cái việc uh, thị trường tiền điện tử của chúng ta sẽ bước vào chu kỳ mùa đông nó cũng phù hợp thôi nó luôn có độ trễ pha giữa các uh, thời kỳ nhé À, chúng ta có thể điểm qua ba thời kỳ tăng giá và ba thời kỳ giảm giá của thị trường tiền điện tử thì chúng ta cũng biết nó sẽ phù hợp với thị trường coi Thời kỳ tăng giá đầu tiên của thị trường tiền điện tử chúng ta đấy là năm 2011. Cuối 2011 đầu 2012 nó phù hợp với chu kỳ là khi đó là lãi suất bond đấy đang ở trên ờ, đỉnh cuối ờ, đầu tháng 11 ờ, đầu năm 2011 này lao dốc và xuống đáy xuống đáy năm 2012 đứng ở trên đáy đứng ở vùng đáy khá là lâu đến đầu 2013 thì ờ, bon bắt đầu tăng và khi bon tăng thì thông thường là tầm 4 đến 6 tháng thì thị trường tiền điện tử của chúng ta sẽ bị phản ánh. Tức là bon bắt đầu tăng từ tháng 1 năm 2013, tháng 5 Tháng 1 năm 2013 thì thị trường tiền điện tử của chúng ta đây cũng đạt đỉnh. Đạt đỉnh là cuối 2013 sau đó đi giảm xuống khi mà bon tăng lên đỉnh Đấy, đầu 2014 thì thị trường tiền điện tử chúng ta cũng chạm đáy. Sau đó từ 2014 bon giảm. Giảm chạm đáy vào à, tháng 7 năm 2016. Thì trong quá trình từ 2014 cho đến 2016 này, thị trường tiền điện tử chúng ta tăng. Đấy. Thị trường tiền điện tử chúng ta tăng tăng từ mức uh, đây từ mức đáy đây 250 đây tăng lên 20.000 khi bon chạm đỉnh bon chạm đáy này vào tháng 6 này thì 6 tháng sau thị trường tiền điện tử chúng ta chạm đỉnh và trong quá trình bon tăng từ tháng 8 ờ, năm 2016 cho đến khi bon chạm đỉnh tháng 11 năm 2018 khi bon chạm đỉnh thì BTC của chúng ta cũng chạm đáy. Đây, BTC của chúng ta cũng chạm đáy. Đấy, đâu đó vào tầm tháng 12 năm 2018 này. Sau đó BTC của chúng ta bắt đầu tăng giá là từ tháng 4 năm 2019. Trong khi bon thì bắt đầu giảm giá đây sau khi tạm đỉnh này ở tháng 11 ờ, năm 2018 thì bon giảm tức là bon giảm 3 4 tháng thì BTC bắt đầu tăng. Đấy. Và cái chu kỳ bon ờ, sau Covid này bon giảm giá xuống dưới 0% rất là lâu, tăng trở lại vùng 1% đứng rất là lâu, nhưng khi bon bắt đầu tăng mạnh trở lại này là từ tháng uh, ờ, 2 tháng 3 năm 20 22 thì từ tháng 3 2022 thì BTC chúng ta cũng giảm rất là mạnh. Tất nhiên là nó luôn có độ lệch pha. BTC của chúng ta giảm từ tháng 11 cơ. Còn bon thì lần này là tăng. Và hiện nay thì cái chu kỳ lãi suất tiền rẻ gần như nó kết thúc rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy là bon của Mỹ đã vượt cái kênh giá tích lũy trong 40 năm, kênh Dow Chen 40 năm và bây giờ đang uptrend. Do vậy, việc bon của Mỹ hiện nay đang đứng ở 2,9. Tất nhiên là nhiều khả năng trong một vài tuần tới thì bon có thể điều chỉnh trở lại cái khu vực 2.5 trước khi vượt lên vùng 3.2 và vào uptrend tăng mạnh. Do vậy thì theo đánh giá của tôi, tất nhiên đây là ý kiến cá nhân của tôi nhé, là khi bon tăng thì các tài sản rủi ro sẽ bị bán tháo. Đặc biệt là khi nào mà bon vượt 3.2 lúc đó tài sản rủi ro sẽ bị bán tháo rất là mạnh Đấy. <clears throat> và tiền điện tử của chúng ta thì luôn là một trong những nhóm những tài sản rủi ro nhất Đấy. luôn được đánh giá rủi ro cao hơn cả chứng khoán cao hơn bất động sản cao hơn thị trường hàng hóa rất là nhiều do vậy thì rõ ràng là cái xu hướng bon tăng mạnh thì xu hướng điều chỉnh mạnh của thị trường tiền điện tử chúng ta nhiều khả năng sẽ xảy ra trong những tháng tới đặc biệt là thời gian tới tầm 2-3 tháng tới đó là về cái nhìn dài hạn. Như vậy nếu kết hợp tính chu kỳ, chu kỳ tạo đỉnh tạo đáy của thị trường nó cũng rất là phù hợp. Tức là thị trường à, đến tầm tháng 12 hoặc tháng 1 thì thị trường mới tạo đáy. Và để mỗi lần thị trường BTC hai lần trước mỗi khi tạo đáy thì đều giảm 85%. Như vậy lần này nếu thị trường giảm 85% thì giá đâu đó từ 69 ngàn đâu về đâu đó quanh 10 ngàn Đây là dựa trên những dữ liệu ờ, quá khứ nhé. Thì chúng ta suy luận ra tương lai nhé. Còn tương lai thì không ai biết trước. Đến lúc ừ, tháng 12, tháng 1 nó cho kết quả cơ. Nên tất cả những cái dữ liệu của tôi phân tích thì dựa trên những cái dữ liệu và tính chu kỳ quá khứ. Kết hợp tính chu kỳ và kết hợp với cái uh, nguồn cung tiền giá rẻ thì có lẽ điều này nó khá là phù hợp. Do vậy tôi khuyến nghị là quý vị những holder thì chúng ta không nên hold thị trường này chúng ta nên dừng thôi thời điểm này thì chỉ dành cho những trader thôi bởi vì trader chúng ta có thể đánh lên đánh xuống đánh ngắn hoặc là chốt những khoảng đặt dừng lỗ chốt lời chứ những đâu đơ mua và buy and hold thì không phù hợp thời điểm này nhé các bạn buy ở 40.000 này vẫn có thể chu kỳ sau nó vẫn sẽ lên rất là cao vượt đỉnh 69.000 này rất là cao nhưng tôi nghĩ là chúng ta sẽ bị giam vốn chia 3 chia 5 rồi thậm chí là chúng ta sẽ mất hàng năm vài năm thì chúng ta mới trở lại mặt đất nó không phù hợp mà có lẽ nên các bạn holder thì chúng ta nên chờ một cái ờ, giai đoạn khác đấy tôi không biết là BTC có thể chắc chắn về 10.000 hay không có thể cao hơn có thể thấp hơn nhưng tôi nghĩ là ít nhất nó cũng sẽ phải retest lại cái vùng là 20.000 này 20.000 thì gần như chắc chắn sẽ về rồi đó <coughs> đó là về chen dài nhé bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích ngắn hơn một chút thì hiện tại nhé Hiện tại thì chúng ta nhìn thấy BTC thì vẫn đang đi trong cái kênh giá này. Đấy, khi nào chưa ra khỏi kênh giá này thì cũng chưa nói được. À, đây là một cái vùng tích tích lũy biên độ rộng, rất là rộng. À, thông thường đối với ví dụ như chúng ta mà sử dụng cái phương pháp uh, quay cốc uh, thì chúng ta biết là ở đây cả hai trường phái ờ, bên uh, đánh lên long cũng có lý của họ họ đang kỳ vọng là BTC đang là quá trình ờ, tái tích lũy để break out còn bên đánh xuống thì kỳ vọng đây là quá trình là đang là quá trình phân phối để đánh xuống downtrend khi nào phá vỡ kênh này thực ra khi nó phá vỡ kênh này thì lúc đó đi quá sâu rồi Đấy. còn nếu chúng ta nhìn ngắn hơn một chút nhé Đây, chúng ta nhìn nó ngắn hơn một chút thì chúng ta có thể nhìn thấy là hiện nay nhé. BTC đang đi trong một cái uh, mô hình có thể gọi là mô hình tiếp diễn cờ lá cờ Đấy, trong một mô hình lá cờ và đang có xu hướng muốn break out cái mô hình này khi BTC break out mô hình này thì nếu theo nguyên lý mô hình lá cờ thì để đi hết chiều dài cán cờ thì BTC sẽ về vùng khá là sâu đấy đây nếu để đi hết target nhé còn tất nhiên là khi nó xuống không biết nó đi hết target hay không nhưng nếu nó đi hết target này điểm breakout ở khu vực này thì đâu đó giá BTC phải về vùng 1x cơ đâu đó 14 15 ngàn cơ đấy nên tôi cũng chưa biết được là BTC sẽ break out điểm nào và đi hết target hay không Đấy là tôi đang phân tích thuần kỹ thuật. Do vậy thì nếu những bạn holder thì ít nhất chúng ta phải chờ BTC đi hết được cái target này. Về đâu đó dưới 15 000 các bạn có muốn hold thì hold. Còn thời điểm này tôi nghĩ không nên. Vì xu hướng xuống nó đang khá là rõ rồi. Đấy. Còn đối với các bạn trader chúng ta làm nào? Trader chúng ta đánh cả ngắn cả dài rồi. Nên cái lên hay xuống nó cũng không quá quan trọng. Quan trọng là chúng ta đánh theo xu hướng nào. Đây. Đó. Đối với trader nhé thì cá nhân tôi đang thấy là BTC lại đang đi trong một cái chen ờ, tích lũy ngắn giao cắt vàng thì xuất hiện rồi trên H4 rồi do vậy xu chính của chúng ta canh trên bán xuống thôi hiện nay BTC đang đi trong cái chen này nếu các bạn lướt sóng trader uh, theo ngày hoặc theo tuần thì chúng ta có thể ừ, men theo cái chen này để chúng ta giao dịch xuống chung thì chúng ta chỉ canh trên bán xuống thôi đấy à, nếu BTC test lại MA200 cũng như test lại cạnh trên trên, đâu đó quanh 43 ngàn 43 ngàn 43 ngàn 500 chúng ta có thể bán chúng ta dừng lỗ khi giá vượt qua 44 ngàn 100 chốt lời chúng ta hướng về cạnh dưới 38 ngàn 500 thế thôi nếu mà chúng ta giao dịch uh, chết đinh thì cá nhân tôi thì chết đinh chiến lược tuần tôi sẽ chết đinh theo xuống là canh trên bán xuống nhiều bạn hỏi tôi là sẽ có mua cạnh dưới này không quan điểm tôi tôi không mua test cạnh dưới đi lên nữa bởi vì BTC nếu lần này test nó cũng sẽ là lần thứ ba reset lại cạnh dưới này và lần thứ ba của cái chen nhỏ và cũng là lần thứ ba của cái chen lớn mà thông thường thì test lần thứ nhất lần thứ hai thì khá là an toàn nhưng mà lần thứ ba thì cái xác suất bị phá qua rất là cao nên quan điểm tôi thì tôi không không mua không mua tôi sẽ mua tại một thời điểm khác đó là về BTC nhé Ok, như vậy là BTC xu hướng ngắn, xu hướng dài chúng ta có hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các mã coin khác. Đối với ETH thì nó cũng tương tự như BTC thôi. À, xu hướng giảm ngắn hạn đã xuất hiện. Do vậy xu hướng chung của chúng ta nó đang đi trong một cái kênh giá. Đó. Như này thì chúng ta sẽ canh trên bán xuống thôi. Chúng ta men theo cạnh trên của kênh giá trên H4. Đấy. Thì điểm bán của ETH đâu đó rơi vào quanh 3.200 cộng trừ. 3.200 nhé Nếu giá hồi lên hiện nay đang là 2.950 Điểm dừng lỗ Dừng lỗ chuẩn của chúng ta thì sẽ 3.320 Đây mới là điểm dừng lỗ chuẩn Còn nếu các bạn có thể chọn dừng lỗ ngắn Nếu các bạn dừng lỗ ngắn thì chúng ta dừng lỗ ngắn nhất là 3.250 là dừng lỗ 50 giá Còn chốt lời thì chúng ta hướng đến cái đấy là 2.900 dừng lỗ 50 giá mà chốt lời 300 giá còn nếu chúng ta chốt lời chuẩn dừng lỗ chuẩn nhá của chúng ta thì phải là 200 giá đấy à, 120 giá dừng lỗ thì mới chuẩn và cái xác suất chúng ta dừng lỗ ở 3.250 thì có thể chúng ta, nếu giá chọc dâu quét top lot sau đi xuống thì chúng ta sẽ bị chết oan nhưng ngược lại nếu chúng ta bị dừng lỗ dừng lỗ ngắn cái gì nó có giá của nó còn nếu là tôi thì tôi sẽ chọn bán quanh 3.200 và dừng lỗ 3.320 còn chốt lời 2 ngàn trá 9. Tỷ lệ chốt lời chúng ta cũng là 2,5 lần rồi. Chốt lời xong cắt lỗ rồi. Một tỷ lệ khá là cao. Đối với bá BNB thì BNB cũng tương tự thôi. Vẫn đang đi trong cái kênh giá này. Và chúng ta cũng tiếp tục canh trên bán xuống thôi. Phù hợp với các mã coi khác. Đấy. À, ờ, BNB thì à, cá nhân tôi nghĩ là sẽ canh bán quanh 4403X đấy từ 433 cho đến 440 tùy theo điểm chạm nhé chúng ta phải hiểu là tùy theo điểm chạm nếu nó chạm đầu tuần những phiên đầu tuần thì nó sẽ tầm 433 435 thôi nhưng nếu nó chạm cuối tuần thì nó có thể kéo đến 440 điểm dừng lỗ của chúng ta là 445 nhé chúng ta chuyển dừng lỗ cũng không cần cao đâu đó tầm 10 giá bán quanh 435 cộng trừ Đấy. dừng lỗ thì 445 cộng trừ Chốt lời thì chúng ta về 400. Tức là chúng ta tỷ lệ chốt lời là 3,51 cũng khá là cao. À, trong các kèo này chúng ta chỉ cần chốt lời một kèo thì dừng lỗ ba kèo chúng ta vẫn hòa hoặc lãi, không sao cả. Đối ma XRP thì cũng tương tự như các anh em trong họ nhà coi thôi, cũng không có diễn biến gì bất ngờ cả. Má này thì chúng ta cũng canh bán khi hồi lên. À, mục tiêu của chúng ta thì vẫn là bán quanh 0.8. Đó, 0.8 chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 0.83 giá qua phá qua 0.83 nhé chốt lời thì giá về 0.7 chúng ta bán 0.8 dừng lỗ 0.83 chốt lời 0.7 tỷ lệ chốt lời cũng là 31 không không vấn đề gì cả đối má Solana à, mã này thì chúng ta cũng sẽ canh bán khi hồi lên tất nhiên mã này thì cá nhân tôi nhìn thì chat nó không được đẹp lắm tuy nhiên nếu mà bạn nào yêu thích mã này chúng ta vẫn có thể canh bán à, chúng ta sẽ mục tiêu sẽ canh bán khi mã ở vùng 112 115 tùy theo điểm chạm trong tuần 112 113 thôi nhé 112 113 chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua 117 tức là dừng lỗ tầm 3 đến 3,5 giá. Còn chốt lời thì về 95. Chốt lời 20 giá đấy, gần 20 giá đấy. Mã này tỷ lệ chốt lời chúng ta 14 cơ. À, dừng lỗ bị 1 và chốt lời được 4. Do vậy nó cũng khá là các kèo này nếu mà nếu mà mã nào lên đến kỳ vọng thì chúng ta cứ vào lệnh thôi. Không sao cả. Khi chúng ta vào lệnh nhá thì được thì ăn, thua thì chịu. à, <laughs> những phân tích của tôi thì nó cũng là để cho quý vị ờ, có thêm góc nhìn, có thêm ờ, để tham khảo khi chết đinh cho nó thuận lợi hơn. Chứ còn quý vị cũng lớn rồi đúng không ạ? Khi chúng ta bước vào ờ, giao dịch thì không phải thắng chúng ta là thiên tài còn thua là do người phân tích. Không phải nhá. Như tôi vào lệnh cũng thế thôi. Thắng hay thua thị trường quyết định. Một khi đã vào lệnh thì đặt dừng lỗ và chốt lời, giá tự chạy thôi. Chứ tôi mà biết thì tôi thông báo cho quý vị rồi Và nếu tôi biết thì tôi cũng không thông báo Mà tôi biết thì tôi cắm cả người tôi đi Tôi vào tôi giao dịch rồi chứ tôi sẽ không thông báo cho quý vị làm gì cả đùa một chút thôi nhưng mà chúng ta lớn rồi chúng ta giao dịch thì chúng ta nên có kỷ luật giao dịch và một khi đã vào lệnh thì tốt nhất là để lệnh tự động này. đúng chốt lời sai cắt lỗ thế thôi trong giao dịch thì không có quan niệm đúng sai quan điểm là nếu chúng ta đúng thì chúng ta được chốt lời bao nhiêu chúng ta sai chúng ta dừng lỗ mất bao nhiêu thế thôi đối má Luna má này thì tôi nhìn thấy biến động của nó đang khá là phức tạp mà nó vẫn đang ở trong quá trình là tăng giá uptrend trên daily do vậy quan điểm tôi thì mã này có lẽ chúng ta không giao dịch đó mã này không giao dịch vì chart đồ thị H4 của nó thì cũng báo xuống nhưng nó không đẹp thật sự nó rất là không đẹp chart của nó chart không đẹp tuy nhiên nếu quý vị muốn giao dịch thì nếu theo đúng kỹ thuật uh, trên uh, chart lướt sóng H4 nhé thì chúng ta vẫn vẫn canh bán thôi đây đấy nếu ờ, theo kỹ thuật H4 thì chúng ta sẽ canh bán quanh 100 chốt lời chúng ta hướng về 75 76 còn dừng lỗ thì đây chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 104 à, ờ, bán 100 chốt lời 75 25 giá à, dừng lỗ phá qua 104 4 giá như vậy dừng lỗ 4 giá mà chốt lời 25 giá tỷ lệ 16 cũng rất là cao tuy mã này thì chat không đẹp lắm nhưng mà nếu tỷ lệ chốt lời rất cao nếu là tôi thì tôi vẫn xếp vào lệnh mã này bởi vì được thì chúng ta được 25 ừ, giá mà mất thì chỉ mất 4 giá thì nó cũng là một kèo rất là thơm rất là tốt để vào lệnh nhưng tôi nói lại là mã này thì kỹ thuật không được đẹp lắm nhá Đấy. kỹ thuật không đẹp bởi vì daily của nó thì ờ, vẫn đang báo là nó đang đang tăng giá đấy còn H4 thì báo giảm tức là các ờ, chỉ số ngắn hạn ngắn hạn và trung hạn thì đang cãi nhau tất nhiên là chúng ta làm chết đinh có dừng lỗ chốt lời thì cũng chả có vấn đề gì cả sai dừng lỗ thế thôi <clears throat> đối với mã ADA mã này thì nhịp vừa rồi phục hồi rất là kém phục hồi rất là kém kỹ thuật thì cũng không không không tốt vì mã không không test lại gần MA 200 cho chúng ta bán à, vì thực ra cái MA 200 nó rất là quan trọng à, đối với các tổ chức lớn giá hay có xu hướng là tạo điểm xoay quanh MA 200 Tức là nếu mà giá từ dưới đi lên thì phục hồi lên quanh M200 hay bị các tổ chức ờ, lôi hàng ra bán hay tay to. Hoặc giá từ dưới đi lên thì chạm đến M200 nếu mà uptrend thì các tổ chức thường mua rất mạnh quanh đây. Do vậy cái mã ADA này thì tôi khuyến nghị là không giao dịch. <coughs> Đối mã alpha này cũng vậy. Mã này thì tôi cũng khuyến nghị có lẽ chúng ta không giao dịch. Mã này thì cái kênh đi giá ờ, kênh giá đi thì khá là đều nhá nhưng mà cái điểm điểm bán của nó nó cách xa cái hỗ trợ quá đây đối với má dot này thì lại được này Đấy. đối với má dot này thì được má này thì ờ, khi giá phục hồi giá sẽ tiếp tục phục hồi có xu hướng là phục hồi hướng đến khu vực là 20 năm đấy chúng ta sẽ bán quanh 20 20 năm nhá chúng ta dừng lỗ 21 năm một giá à, chốt lời thì mã này nó đang có xu hướng là đi lên này mở rộng ra thì có lẽ là chúng ta chốt lời ở 17 như vậy mã này thì chúng ta tỷ lệ cũng là 31 chấp nhận được đó. đó là toàn bộ cái phân tích nhận định ờ, thị trường tiền điện tử cái xu hướng dài hạn của thị trường tiền điện tử và cái phân tích ngắn hạn để chúng ta có thể chết đinh trong tuần trong ngày thì xin ờ, Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.